chào mọi người, mình là Hiền đây Hôm nay thì mình sẽ cùng mọi người tập một đoạn uh, của bài uh, Blood, Sweat and của BTS Và hôm nay thì mình có một khách mời đặc biệt đến trợ giúp mình cùng uh, giúp mọi người vào mình tập bài Đó chính là là Dobby Được chưa? Ok giờ mình sẽ vào à phần thứ nhất nhé. Ok, mình sẽ nhảy mẫu nha. À, năm, sáu, bảy, Ok, vậy là xong. Phần một, chưa? Vâng, Bài rất rất sexy một tí thì mình à, sẽ giải thích chậm để cho chị Việt theo cùng với mình nhé à, đầu tiên là người đến này từ xa lập phía đây sau đó quay sang người nhà nhún xuống và nhảy lên chậm rồi cú tiếp đến chân đạp phía ra bên bên ờ, phải đưa chân trái sang phía bên phải tiếp đến là người nhún hai cái vai xuống chân ờ, trái phải thẳng có chân phải trụ nhé ok sau đó quay ngược lại xoay đặt chân đúng rồi đồng thời đưa hai tay về phía này em tay bốn nhá tay phải tay trái đúng rồi nguy hiểm có vuốt lên tương tự lên phải cũng như thế lên ngực này đó đẩy ngực về phía sau đồng thời lùi hai bước tay phải lên trên che mắt trụ chân chân xuống để tay ở phần đây à, phần bụng ok, cặp quần đồng thời đưa người xuống ok một lần nữa nhé một lần nữa này lại nhá năm sáu bảy tám mọi người đưa lên nhìn đặt bắt chân nhún em nhún quay nhảy xuống tay trái vuốt vuốt lên ngực đẩy ngực về phía sau hạ chân xuống và cả quần xuống rồi bây là uốn nhỉ uốn là sóng xuống nhá sóng xuống ok đó đúng rồi ok cho mình đóng dưới này mọi người về và tập sáu là mình kiếm mình bức tường nhỉ chạm ngực chạm hông chạm đầu gối mà thì sẽ là một cái sóng như thế này yeah, yeah. yeah. rồi tiếp theo để bạn ok ok giờ mình sẽ đếm nhịp thật chậm cho mọi người nhé thật chậm thật chậm à, 5, 6, 7, 8, 1, kèm 2, 3, 4, kèm 5, 6, Rồi. 5 6 7 8 1 2 3 4 kèm 5 6 7 kèm 8 kèm 1 2 3 4 5 6 7 8 kèm 1. Ok. Yeah. Ok giờ mình Vâng. Vâng. Ờ, vâng. ok một dạo là xong rồi đó đây này chắc một chút nhỉ sau khi mình cũng xong phần người lên thế này mình sẽ ở dáng này sau đó bước chân trái lên đồng thời vạt tay xuống này và tay xuống này đưa vai về phía trước này hẹp lên đánh vai tay đặt chân trả chân phải đạp và đạp xuống quạt tay một lần nữa sau đó đấm một and hai hai lần đấm ok sẽ là một đấm giảm một đấm and hai đấm đấm của chân nhé đặt thẳng ra này hạ chân xuống này đúng không sau đó quạt chân trái về phía trước tay về phía sau tay ở phần hông bên ờ, trái sau đó tay trái là bên vai này tiếp đến chân thì anh chéo nhau và phải tay vươn ra một người vươn ra kiểu vứt lên nhé vứt lên là này tay này lên này và hất đúng rồi ok tiếp đến một người đưa chân sang đồng thời với người sang lớn bên phải và hất lên ok giờ sau đó lưu ý chân chéo về đồng xoay phải cụt tay về xuống đúng rồi tay cầm bàn áo đó sau đó đưa sang này okay. đồng thời tay cầm bàn áo này ok mình sẽ có hát một lần nhé một lần thứ hai tay lên này và tiếp tục cứ quay như cái chân phải của người chú ý là theo kiểu cái con ba người có thể là những ý chân để đạp đạp đạp và xanh thứ nhất là vòng thôi ok lên một lần ra giờ chậm lần lần tới nhé lần tới này lần chậm này bên dưới này của cái tụ một này sau đó đưa chân trái phía trước vòng lên đánh vai kèm vai chân đạp kèm đạp và tay một lần nữa rồi đứng kèm đứng xuống quay ngược lại sang tay tay về thức vòng tay là thức chân lùi về chéo nhau sau đó một hai ba rồi thôi ok tiếp nha đến nhịp nha ok bây giờ mình sẽ đến nhịp chậm cho mọi người nhé ok là kết thúc ở phần nhịp một ok năm sáu bảy tám một and hai 3 em 4 em 5 6 7 8 em 1 2 3 em 4 em 5 6 7 Thôi ok Tiếp nhạc Sau đó mình sẽ đến những nhạc của mình nhạc Nhạc À Lại nhạc 5 1 đèn 2 đèn 3 đèn 4 5 6 7 8 đèn 1 2 3 4 5 6 7 8 Ok à, Bây giờ mình sẽ nhảy đầu muối cho mọi người nhé với tốc độ bình thường của nó nhé nào năm năm sáu bảy tám ok 4 kèm 5 6 7 kèm 8 kèm 1 2 3 kèm 4 5 6 7 8 1 kèm 2 3 4 kèm 5 6 7 kèm 8 kèm 1 biết nhá hãy like và subscribe ủng hộ kênh nhau bye bye bye yeah. Oh. quá <laughs>